nghe tiếng nhiều tiếng vậy có tôi với ông thôi mà sao tôi nghe nhiều tiếng cho ta tiếng của mày kia tiếng là tôi á à. tiếng em tôi nó hơi cặn à bên kia nha Bụp. được ok <laughs> thoải mái đi Aruba rồi chuẩn bị nhảy nha nhảy đi nhảy nhảy ngồi nhảy ngồi tôi nhiên này có hang rồi đó cắm thẳng rồi sao tôi cứ bị lắc cái vụ mà chấm à, chấm tọa độ quá ta tôi chấm có một chấm nó ra tới hai chấm như ta lát lát ram hoặc là giờ đặt màn hình yếu đâu có hả vì tôi bị hoài không về sao kỳ không hiểu nói tôi có sao đâu nó ra tới hai hai chấm ôi địt mày nó chạy mất kìa điên ê bên tôi có một thằng để tôi xuống nó cong sào gần để giết nó loại có một ông lút cạnh mình vẫn lèo nhặt được khẩu súng máy nó khật luôn á à, đù có một thằng cạnh mình à, tôi, tôi cũng y chang có một thằng cạnh tôi đây tôi đây địt mẹ con chó Ai được quá Chết con mẹ mày Chết chết chết chết chết chết chết chết chết địt mẹ mày chết này chết này chết này mày chết này chết này chết chết này chết này chết này chết này sao một đấm này là rất lâu chết nhá chết ba đấm nhau và đã chết một em nhảy đấm nhảy lên adu adu adu adu nó đuổi nó cắm súng nó đuổi <laughs> à đâu có cái súng nào hết bãi cả lúa địt còn mẹ nó à, dạ? mình đéo cầm cầm kịp súng đấm nào với thằng chó thì mất nhiều máu quá <laughs> quả chết mẹ nó không cần cứu Đang ngập đạn đủ lúc ấy Ôi trời chị đã kiếm được mũ bà ngon nhỉ <laughs> Địt mẹ cầm lục Mình đã thấp máu lại còn cầm lục What the fuck này ngon quá Right. Chỉ kiếm thêm binh đàn nữa quá Nhặt được có muỗng khẩu sọc gần Ôi đi sao nhìn tâm to ấy nhỉ Tâm như tâm sót vậy còn Ông vừa nhặt được khẩu sót cái ờ, bị chết Mình dùng tâm sót Mấy trong nhà vệ sinh này đều không ờ, đủ mà Thằng nào giết ông nó cầm xuống gì vậy? Nó cầm xuống gì vậy? Cầm xuống lục Yên à Súng lục còn gì Không phải Cái khẩu gì mà kiểu như khẩu lục ấy Lục con khẩu gì Không phải cái khẩu gì mà bọn nó kết bắn này Có ba làm viên ấy À làm viên này Cất không phải Uzi Khẩu ấy không phải Uzi Uzi Khẩu lục à Đạn chín ly Đã đạn chính là cái cẩu kiểu ờ, ờ, ờ, giống như cây Cái gì của đột kích người ta t một p á Uzi nó đã xả liên thanh, thực đéo nó phải bắn từng viên một Uzi khẩu à, khẩu ấy nhìn thì khẩu đen đen thì nhìn là P nhà lút rồi sao hai team đang bắn nhau nhìn mày À, có ba chục viên này chơi luôn lên cam luôn không có 2x hoặc 4x thì bán nào gì cao canon gì xe đứng gần bắn nhỉ lực tao lên đây rồi có thang vào đây rồi tôi á đây tôi gần á Trời nó phải đi rồi. à, đủ dọc đủ kia đấy đấy vương vương y đấy nó có trải qua này đấy thấy là thấy là thấy là thấy là. qua đây mà lút đồ kè à, động rồi Đấy, hai thằng nhỏ rồi ôi hai thằng hai thằng hai thằng ấy ấy nó đang là cam mong ấy ấy Bên là chui nhà rồi. Bên nhà bên kia hai hai nhà tới hai team á. Đó đó đó. đó. Bắn ra nhà vậy rồi. Tên bên tầm mình nhìn. Sao không? Đâu, ở nhiều dữ. Uzi. Ê, Kho ông Kìa kìa kìa Đấy, gần chết rồi À, còn 19 viên à Là ngồi chích máu này xì Nó hướng uh, ờ, nơi Ừ thấy rồi Em chạy ra đây đi Đang chạy đây à Ông cứ đứng đây lỡ vớ nó vào đây À có tiếng súng ở đây mà dám chạy đây gần luôn ghê Đang chạy lên trên đều Hai tìm hả? Tìm hả? Nó xuống kìa, nó xuống kìa, đấy đấy Đi lại đi à? Đi luôn rồi. Đi luôn rồi. chắc mấy thằng kia chắc là nó chạy sang nhà khe rồi. Kìa kìa kìa. Kìa kìa kìa. Nắp bò rồi. À? Chạy sang bên này rồi, chạy sang nhà này nhà này nhà xanh bên cạnh rồi kỹ quá kỹ quá gặp dạ, thêm không có sạch gân nữa chứ cười mất cửa trên tầng cái cửa sổ ấy đổi vị trí rồi đổi vị trí rồi nó đạn luôn đạn luôn kìa kìa kìa nó có thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy thằng qua rồi thấy thằng qua rồi nghe đấy nó đang lên đấy đang lên đang lên đang lên đang à? chạy lên à? Ê, hết đạn trụ chị Quái ông bắn tường <laughs> đấy như ông không không lên bắn, ông phải chạy ra được hướng nó đang đứng luôn chơi swap để hả mấy ông đang chơi đua hay swap đua không ừ. ông bắp không bắp không bắp không ba cũng, cũng được à? ông luki tên gì Lu ông Luki Luki mình này kìa ông đang chết kìa đồng ngàn hôm qua ông mày hôm qua chơi mình gì lót đâu không mày còn ờ. một lót đâu còn còn đọc tên luôn ô tên ghi tên chín hai Henry D92 Tôi mời ông uh, kia nha, ông kia mời ông kia đi Ừ rồi rồi, đang mời Đánh giống giống Discord luôn Rồi vô Rồi ok, đã đủ hành kinh nè Ủa gì offline Battleground là gì vậy? What the fuck? Ê, lấy tiền ra mời lại đi, lấy tiền ra mời lại đi không ông kia có bị không sao tôi bị ốp ốp like rồi ta tôi bị rồi tôi bị ông ốp like nè hay là đâu ly tiên hết rồi ly tiên mời lại à coi chừng hồi nãy chỉnh ờ, à, mời lại đi mời lại đi mời lại vẫn bị ốp like nha đâu ai bị đâu tôi vẫn bị đâu để mời tôi để tôi mời thử coi đợi đợi đi đợi đi thoát hẳn vào rồi xem mà nó có cập nhật cái à, nó đang bảo là cập nhật phiên bản 2.1 của à, của gì ta của Steam ông bị gì ông bên này bình thường này rồi à, nè tôi đang mời một ông vô chưa sao là Loki để tôi chưa tôi mời Loki vô cái này ok để tôi xem nó có cập nhật Steam mà tôi không rồi đâu bị đâu ba ông không bị rồi ông kia đọc tên tôi mời luôn có mình ông kia bị thôi gió lạnh gió lạnh gió lạnh như anh đang bị uh, trôi áp cho tem nếu được con mẹ trơn là sao ta rồi lúc thay đổi khuôn mặt đó nhiều tiền vậy nhiều tiền vậy nhưng mà tiền nhiều mà có ba nghìn đáng gì đúng ba nghìn đáng gì ăn uh, chịu khó ăn 15 trận là đủ mẹ từ nãy mở tên hòm vớ vẩn mở có khi còn không được đồ mới ghê chứ anh mở lỗ bỏ mẹ có cái mở hộp ba hòm liên tiếp ra đúng một cái sao nó lại không săn đồ nhỉ khoai nhỉ Ông kia vô chưa? Ông kia vô chưa để tôi biết tôi mời Đang vào, đang vào Trời mở không ra cái gì hết trơn À có cái quần không hai cái giống nhau rồi Tôi về cái giống nhau, ít hề <laughs> Đến đi về lỗ vốn trăm năm mươi ờ, năm mươi ờ, berry Rồi mời đây được rồi đấy Ông đọc tên, đọc tên Hành kinh Hành kinh hết tai à À rồi rồi rồi Ngồi hết không phải hacker đâu rồi vô rồi thế đi đang chơi ờ, chơi nơi ai bên này giám đốc chơi uh, ờ, bên AS này nấp bỏ vậy muốn chơi bên nào chơi hẳn bên uh, ờ, NA luôn thôi AS được rồi AS đi thôi AS đi mày lắc lắc cái gì chẳng có server nào lag cả ông server bên à. à. NA mới là server 7 à, không lag server là SA này lag vừa lag lại còn chơi lại còn chơi tần chiến nước bên bên bên NA bên NA chơi là khô máu dạ. ừ, thì nó giờ giờ mình nè à, cứ nhảy xuống bô trên kia là lúc đầu là khô máu thôi còn sống thì nứt thôi <laughs> Không, bọn kia bọn bên bỏ bên là ờ, ờ, chẳng có dưới ấy luôn nước luôn chặn eo như mưa rào thỉnh thoảng có thằng nước rồi nó xong rồi thấy nghe mình nó, nó hít mình luôn tại bãi chuẩn luôn xuống phát là đấm nhau luôn có có mấy thằng không biết làm sao mà nó nó nó nó, nó mặc định như mình có trên đó là nó chạy lên cầu thang nó bắn đùng đùng giống như đúng rồi vậy ta mà nó hay thì chứ không hiểu nói kia nha mấy không cái góc hồi nãy tôi núp với cái ông hành kinh cái chỗ đó là ờ, ai có súng lên trên ngồi trên đó ngon ngồi coi anh em uh, hướng dẫn cho anh em chạy hỗ trợ tim ngon lắm trước rồi sao cái gì cái gì là chết đầu tiên đó là sao ấn vỏ ba cụ khẩu nghe là khẩu điếu gì ta để xem không R1 R100 1895 đạn 7 ly Snip á? Cái gì? Lúc Cò tay Anaconda á? Anaconda cò tay đó Thổi bắn như xịt Đem to nhưng mà thay đạn vẽ, vẽ nổi bảy viên hả? bảy viên hả? bảy viên, ờ, bảy viên, sáu viên, sáu viên Đạn 7 ly đó em ừ đặng phải ly bảy viên hay gì á sáu viên ờ, sáu viên hay gì bôi trên kia nha ờ. bôi trên kia nha luôn ấy mày chưa thằng nào nhảy luôn kìa kệ cha nó dạ, chơi rồi chuẩn bị nha chuẩn bị nha nhảy nhảy coi con nào <laughs> đang lót dạ. địa hình đang lót địa hình rồi nhìn nè đếm số lượng rồi rồi xong thấy ai chơi vậy à rồi, trên tôi một một, một tim một tim tên tôi thấy tôi thấy được một tim rồi hình như tôi nhảy đầu tiên hay gì á ô oh, chơi mình luôn dưới chân mình có thằng nó xuống trước rồi này ớ đâu đây đây xuống trước rồi nó xuống trước rồi nó có khu nhà giữa luôn đi đi đi, đông vãi cực ô trời không sao không sao vui mày hai ba tim mai đái luôn ơi à, anh em mình chiếm cái khu này được rồi ờ khúc này thôi chứ không phải là khu này nữa lộn chiếm trước tiên là nhìn là tôi hay muốn rip ông Henry trước rồi nè ông Henry dễ rip trước lắm vô được nhà nấp luôn ông ơi cầm cái lục súng anh anh cướp nó ừ ờ, gắn ra kiếm cái lục đi lúc cũng không có kiếm cây shotgun thủ rồi chắc đúng nhất đây à. à uri đây rồi tám x cop vãi uzi lục tám x cop nữa ác gì trời tám x cop cop đi gì nó cũng vậy à á sướng vô hai cái dắt hai luôn Ôi, mũ đủ đủ tem đều có mũ có thang ngay, ngay cạnh nhà mình mới ghê chứ tôi cũng thế À đủ sao thấy cớp không vậy nè tại ơi cái cớp 8x nữa Ngon gì Ngon gì à, Có gì đâu mà bắn Tôi ngửi đến mùi mùi súng đạn rồi Tôi cũng ngửi nghe À tôi cũng chạy qua đây nghe tiếng chừng nó lớn Ôi, áo giáp tôi đâu đù ma áo giáp đâu áo giáp trên nhà tôi có hai ca. ủa ông hành kinh cái nhà cái nhà màu xanh bên cạnh ông là ông lút á ờ ý ông thấy còn thấy mở cửa ông Houthi đang trong phòng hả ủa không phải không phải ấy trời súng súng đừng để rút lụm súng không chết Nếu có shotgun đó có khẩu sâu gân thế ngon này ngoại bắn chúng nó giáp dễ luôn giờ là lúc không về đi mẹ nó cho đạn mà lại không có súng à hề thật ông nấp léo đây léo nấp đây nấp đây rồi tôi lên vị trí của tôi đây ba 30 viên đủ rồi à. chạy luôn hoặc còn phong ui ui ui ui rồi rồi rồi có thằng vào nhà đúng không kìa ông Henry có thằng trong nhà mất đậu phộng có lút rồi mà Wow, không nghe tiếng mở cửa mấy anh đi đâu mấy anh đi đi đủ không đừng vô nhà em trời ơi cái giáp hai ở đây nãy ông kia vô chết mà không lấy ta không có rồi à. đã rồi lấy rồi hai cái lần mà tôi cũng có rồi tôi không lấy được. giáp hai ba lô hai mũ hai ông henry đi lại gần đi ông ơi ngày hôm đó xa lắm nha xa tim lắm nha núp mẹ trong này luôn đâu đi đâu Ê, bắn nào ấy Nấp đi Bắn ra Mẹ em không có súng à Chơi bố mày à ơi khích cửa là dầm địt mẹ lại tám x scope vãi lồn súng đi đâu cho cho địt mẹ mẹ ông ngán thầy không chịu được rồi tôi xài ra tôi các cái uzi này tôi xài ra uzi đây cũng có à? ừ, hai cái uzi hai cái scope được rồi ngon lành uzi lắp cái scope thì giỏi quá bán là bao bao chuẩn nếu cái chúng nó ở đâu một lần à, giờ chạy sao dỗ vòng lên cũng đâu cần chạy cái đất đấy ông à, Henry Chúng ở SE năm đúng không tôi canh hướng thẳng này ông ông tôi canh đi ông, ông, ông chạy đi chạy nè có tám mét tôi zoom tới thì mình bịt mẹ đạn nếu có về hướng chúng tôi nha tại về hướng tụi tôi nha ok tôi lại nghe bắn nhau đấy Ê, nó bắn nghe cho mình tặng tôi luôn cầu vô ông vâng, chạy qua 23 mét tay phải của ông á hướng ngoài rìa ngoài ruộng á ngoài rìa ruộng đừng vô nhà hướng đó tôi chết quanh bom nữa kìa hướng đó tôi chết không có ai hết trơn á rồi rồi rồi cứ chạy thẳng hướng đó đi mấy ông kia lúp đồ đi tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi được cướp đang đang nấp cho lúp gì bên ông luôn bên hai quả lựu đạn ngay bên tay đi mà bên ông luôn khi có ai không sao ông nói im luôn người ta cả hai quên nó vừa quanh hai quậy lựu đạn ở bên cạnh tôi này tôi đang không dám re đây Ây chà, nghe chỗ lục Trời mẹ đi, khô máu. đi mẹ nó đế trong bị ấp. ông kia chạy mình tưởng ông Tây nào. Chà cái hướng ông hành kinh ở lộ hướng ông lục thấy có ai đâu ta. vãi ghê quá, vãi ghê quá. Rồi phía sau lưng tôi ta. Ai ông nào? Ai ông nào? Loki, Loki. Loki hả? Loki hả? Đèn vâng. Mẹ phun bộ đồ level 2 mà không có súng Chúc mừng bạn Bạn quá đen Hiện tại nhà Loki là xung quanh là không thấy gì nha Nó thì tôi nhú ra nó lại thấy tệ tệ tệ tệ à, Không có súng gì hết vậy rồi tôi ừ. kêu chạy đi ừ. chạy đi tôi thấy không rồi cứ chạy đi cứ chạy đi cay quá không có súng gì hết sao bán luôn mấy em Mới chửi chửi con chó Mẹ mày ngoài mắt em mới chửi này Con chó Mọi em muốn đấm nó phát rồi Mày đấm bố không đấm mày à Đếm Nó cho nhà thờ sao ông ơi à. Nhà thờ hả Nhanh Bố mày chịu bố không biết sử dụng Ê ờ mấy ông đang lên hả đóng cửa nha nhớ đóng cửa nha mấy ông bị đừng có súng là làm đâu chứ thôi thôi đi giết người cấp súng ờ. mẹ đi rồi vậy đi giết người cấp súng thôi ông cam sao nói ở đâu tôi vào tôi giết đậu phộng Ai, hướng đất hướng đất có một tim cái đợt nó nóc đây đây là nó bị uh, cái vụ uh, ờ, tỷ lệ ra súng uh, từ bị giảm xuống đâu đâu đợi tuần tới đây nó đây lại nó chỉnh sửa lại cái đó Trời không mà súng ít vậy nó mới vui anh game nhau rồi. À? Cô đã bơm, cô đã bơm rút rút rút rút rút nha. Dạ. sáu ải, sáu ải hay là số 7, 76 thì nó vẫn là nhiều ít đúp có một tim nha ít đúp có một tim dạ. nha hướng ông nhạo hơn tim nãy cái sợi ở trên nhà thờ nó cam á nhà thờ đấy nó chạy dễ cất ra thôi đi thôi hay gì đây hay đứng đây để hát bơm đi, đi, đi, đi, đi, đi, rồi, đi, đi, đi, đi, đi, còn Uzi đó Sao hết Uzi nó Trong vòng này cũng không muốn đi đâu thật Nhưng mà hướng đây thì cũng không có súng Thôi đất ơi, thủ cho này đi Mẹ đợi tên gì đấy tên nào xuống thùng Rồi mẹ tên nào lò đầu mặt Mẹ nhìn đấy xuống giết nó luôn Để cướp súng Gần mà tên gần Vô, đừng quay ông chửi Vô, chúng ta quay Cắt cái tiếng đi Rồi Ở đây rồi Cường ra chị có ở à? Tạo có M16 ngắn phát ít cho không có súng giả giả luôn Tôi đâu có là tôi không súng đâu trời Tôi có mà Nên giờ tôi có ngồi tôi cam này Tôi có ba triệu viên à, ba sáu sáu triệu viên à Con để, để, để, để, để tôi lắp cái mấy cái Uzi nó lắm ạ Uzi lắp được mới sợ <laughs> thịt cha phải lắp 8 x rồi gì lắm mới thầy bứt bứt cho ông ờ, cái 8 x đi đâu không đâu thích 8 x cho tôi cho cái nhà đại gia chỉ dùng 8 x thôi trời rồi cầm cho vui S12 kia đã lắp được 8 ít không <laughs> tôi chưa thấy cái 12 ít nào luôn á thật sự ở từ game đâu rồi có tôi thấy chưa thấy 15 ít thôi 15 x 15 x tôi chưa thấy 15 x rồi ông mới tích cực lụm thùng nhiều vào tôi ờ, lúc thùng mình có để bón hết rồi quỳnh lâm biết trong thùng đúng rồi ê hướng ếch mà biết trong thùng có một tôi thấy tôi hướng tôi thấy hướng ếch có một thằng là lỏ đó nha hướng ếch có một thằng nha má cái gì mà teo teo vậy vòng mà thu về mình thì tự nhiên có thằng đem đồ tới cho mình thôi không phải lo ba ông xả uzi người nó không biết nó có chết không ra rồi đây rồi hướng hướng đúc nhà xanh nha hướng ớt nhà xanh nha ớt một chín năm nhà xanh nha có một thằng nha tôi phải lên tay tôi nhìn hai, hai thằng rồi đấy không bò bò bò đi đi ngồi quỳ gói giùm tôi cái đứng để nó thấy à tôi chỉ mong nó thấy ở đây này giết nó thôi đừng nó có súng nó bắn từ xa sắp mặt liền nó thở lựu đạn vô vòng vòng thôi là cũng sắp mặt liền ông thử cam lại cái nhà thờ đấy nào vòng thu về mình rồi sắp có thằng má công hiến mà ăn cho mình rồi nhà thờ không thấy gì cả không thấy gì hết không thấy gì hết nhà thờ không cống cho mình thì mình cống cho nó mình có cái gì đâu mà cống cho nó lò cống cái mạng ừ, đã nấp nút như đó là phải có tốt chúng ta đâu mang súng đây để tao bán cứ mười một mạng là 10 đồng cứ tính đi cho nó 40 đồng ờ top hình như được thưởng hay gì mà thì cứ ví dụ mình top 10 thì được 100 à, hay sao ấy ông bị giờ ghê à thế nhiều đấy top top top một được 300 à hai là một nghìn nghìn mấy ấy top một 1 là 400 top một được 700 thôi 700 top 1 là 700 tôi top 1 phút sao tôi chẳng đến một nghìn đâu cả để có vẻ chẳng đâu à top 1 solo top 1 à? solo nó mới nhiều tiền nha cái quát là không có nhiều đâu quá thì vui thôi ừ đúng rồi quá thì vui thôi chứ solo mới nhiều tiền muốn cày tiền thì cứ solo rồi nguyên một xe hướng ếch đúp mà chắc nó chạy mất rồi quá nó chạy qua luôn rồi FPS mới mười mình tần năm mấy mà 60 mà vẫn giật nếu hiểu cho mạng nữa phải FPS không đâu mạng muốn ngon không mạng là 15 mươi 15 có thì sao chân. ngon được để thế là ngon rồi không ạ Ê, hướng uh, hướng E, hướng E có một thằng đang lên xe nha, nhà đỏ, nhà đỏ. Một tim. gì rồi. Nó nó đang chạy kìa, nó đang chạy kìa. Rồi ờ, xe cam đúng không? Đang ờ, chạy qua bên cam. Chạy qua khu uh, dưới đích rồi, khu cái ông có 8x cái ông ngắm xa đây không có 8x chứ chỉ à. lẹ bò à, đất lắm. <laughs> tôi tôi tôi dùng mắt tôi ngắm không á chứ 8x nào đây. Ông nào cái lần vườn ở dưới kìa. <laughs> Đang làng bay lên tôi bắn liền ạ. À. chỗ là người Henry vừa chết mạng ai sao? ở đâu ông <clears throat> ông à, ông à, ông, ông, à, ông chờ ba ông vừa chết là lý sao? ông đại gia cho vũ lúc mẹ Ô, không có thằng nào đưa đọc bằng nhau hết đúp này như nó núp luôn rồi nó không thèm xuất hiện luôn vãi. ở đứng xa cửa là không nổ ờ đứng xa cửa là nổ nổ chết đấy máu thì không có súng thì không có ấy làm đạn hay gì vậy ông nào bắt ta đấy tôi tôi đóng cửa nha đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa bơm hoài khu này tháo bơm nhiều nhất luôn á thả kinh thôi trụ xe cam rồi chừng nó nó cái kênh không thu ơi thế nào không có thằng vào mày à không vào đây thôi nó thù là biển quá tài đi chuồng đây nó, nó, nó thu nó thu ra gì rìu vậy đúng không bọn kia nấp đâu ta thế nào có hướng có thằng chạy vào coi coi hồi coi mấy cái gì cái stream của mình che tay nó ba nó ba ngay một tòa nhà của khu chung cư đấy đấy mà nào đấy phòng thu tự nhiên có mấy thằng cúng mạng cho mình thôi các em xung quanh đây để con biết để làm ra cứ giết nó này không hướng ít e ba tiếng súng má trên đồi rồi chứ nó đang ờ, ôm nhau nó chết chừng nhau chở nhau áp tinh chừng rồi đó cái đô mình mang đi là trời lại dạ, đang bom nữa chạy quái thật cái gì mà ném bơm dữ vậy Ôi, ông này nằm nằm đi chơi luôn á thông thông thông thông <laughs> thông áp nát không ở à, đang thông bắn hết sọt cái đầu <laughs> Ờ, mang đi luôn ạ mình là con gái sao sao mà tao nhiều ta? cái cái cái mic của ông nào ồ dưới tay. Tôi nghe giọng con nít đấy. Ờ đúng rồi. À, giọng con nít thì không thôi đó. Bắt nhạc là chết rồi đó. Ê ơi. Khổ má nó bồn nó rớt này mình cầm cổ mình đau lòng ôi trời ôi trời cái vòng chó này trời ơi cái vòng nó thu rồi chứ hết vòng bên chuẩn bị chuẩn bị dọn nha một phút mới dọn gần mình mà chết đánh dấu cái lại hết không lên lên cam bọn nó thì đeo phải chạy vào đi mẹ rồi rồi rồi rồi lên liền lên liền lên liền đóng cửa nha mọi người nhìn đấy nha rồi rồi rồi ông kem ở trên đấy đi ông ông kem ở trên cái nhát hờ ấy hướng nhát hờ sợ nó lên đôi nó nhìn thấy mình còn tôi cam ở đây không à, à thế là đang nhìn tại vì tại vì tầm này nó không bán được còn tầm đôi là nó lên đôi rồi thấy thì phải nói chứ gần vào nhà phép tất cả phi xuống nhảy móc lốp <laughs> tất cả nhảy của móc tầm bao nhiêu giờ chạy đây 8 phút hoặc 30 giây cũng được mình gần vòng chạy đâu cũng được à mà cái hướng chạy là cái hướng có địch đó chứ không dở thôi nha mấy ông Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những video hấp rồi chuẩn bị đi chạy đi đi đi chạy đi Hết rồi thành cầm ống gì đi xong phe còn thằng cầm ngu người ôi ôi thằng này xỉ tao vào tài mình <laughs> Chứ ngồi chú như chú anh không bị mà Kinh hết người Con này lên từ từ thôi nó về trong thành phố ấy địt mẹ có một sự nghi ngờ không hề nhỏ từ từ đi mà kiếm chỗ nhà cam đi cam từ từ đi vừa đi vừa lút đâu ê súng có đóng rồi mấy ông Ông đâu? Súng Uzi kìa Đậu phộng Uzi không thêm lấy Shotgun, k mười hai kìa, lấy tạm đi Ờ, có mười hai xài là cũng vui rồi Có red đó không? Ông nào có red đó không cho xin cái nữa Red đó hả? Không, tôi có cái uh, giảm thanh của SMG Tên xe hả? Cái này, cho xin cái này Nè, SMG nè, ngay chỗ chết nè Giảm thanh SMG nha, đó, đó có đâu không bay cái gì vậy chứ chẳng thanh của SMG có phải đâu ủa tôi mới quăng cái đợt ra mà đâu vậy à đây cái này phải giảm thanh cái đây là cái giảm một nửa gì nửa hả một lon màu đen vui tức rồi hai kia đi rồi hả đi rồi đi đâu đi xa thế đi kiếm đồ không có đồ thì bán cái gì cầm sọc cân bán được tay à ai đây rồi đã có một khẩu súng mới u một p nhá ồ oh, cái đang ngắm được đó cái này cái đang ngắm á à, tôi kiếm red dot rồi ờ tôi vô cái nhà Henry kìa cái nhà của Henry cái nhà đó ờ, can được ấy dòng chuẩn bị giảm nữa rồi kìa vãi rút đi ông ơi ôi đây con leo biết bắn lắm Victor ờ, Victor phải có banh đạn cơ Victor đạn xuống lột cả đống mà đạn thì đạn nó tào lao lắm mệt lắm nè cái bán súng thi của Uzi kìa ừ. Rồi nút gian thế Uzi nè Uzi nè Uzi nè Uzi nè không bao giờ bán Uzi kìa yeah. không này chỉ bán Uzi đâu ơi làm bánh gạt rồi nho bán Uzi phế vật lắm Ê. Đấy có tiếng súng rồi đấy. Tiếng súng rồi đấy. Tôi người nó mua tiếng súng rồi đấy. Ông nào cần red dot đâu, ông nào cần red dot đâu. Loki, Loki. Ông nào ờ, cho tôi súng đâu. <laughs> chuyện đi mới mua ông Henry có red dot không? đây. ông có red dot nhưng mà có 2 x được không? Bắn đỡ được không? Được, tạm có cái nào cái cái đó. Cái holo bắn không được nên phải xin. để mà lút đồ sạch sạch nước tiến lên đi mấy ông ơi tiến lên đi 23 giây kìa ôi u gì đấy đó xe, xe xe xe xe trên đồi hướng hết rồi nó chạy qua đồi luôn rồi à, mày. đấy Uzi không ăn tầm ít <laughs> Uzi không có lắm được cái nào hết trơn á À nhầm UMP UMP Không lắm được Ui là không lắm được tại vì tầm tầm tầm ngắm không tới bốn ít là hết rồi bên kia có khó kìa khó bên này trái kìa khó bên này trái kìa thấy không nghe kìa thùng đồ kìa thùng kia ấy thùng đồ kia thùng đồ kia ấy ấy nghe cho có tiền nha có xe có xe có xe có xe có xe có tiền có tiền có tiền hướng nghe hướng nghe bắn đi ma à. ủa gì cả 8x gì da ôi da ôi da ôi da bò xuống ôi chết à vừa báo có xe là nó đú đầu hai thằng nó quất tôi rồi bà nó bà mẹ nó bắn đầu mình ta. nè hướng này cái hướng ờ, hướng 60 nè hướng 60 nè hướng 60 ngay cái cái cái cái, cái nhà sĩ này thấy không chạy đi lên xe chạy đi rồi được rồi lúc đầu đi lúc đầu đi tôi có súng mà mấy ông ơi sát tôi có súng mấy ông ơi phá mà đang mất máu sao mấy em dám được Bạn tôi còn trúng không rồi. hôm <laughs> này tụi rễ khói không lượm kinh vậy ý ý ý rồi ờ. má thiệt nó, nó ngay chỗ đó chứ đâu nó ngay chỗ thùng thùng ờ, cái cái kẹt cục tiêu chứ đâu bị mẹ đó à, đừng muốn đâu thói quen vậy tao bán hết ban đạn luôn mà à xui quá nghĩ sao đang chạy rớt thùng đồ ngay chỗ luôn quá chứ lao rồi điệp mẹ điếu điếu điếu, điếu bôi máu là hề thật nâu ấy này nâu no make it này what the fuck Thề thật lỗi vậy Nếu hôi được máu là làm gì Số nhỏ bãi lìn Mai là còn giết được hai thằng Đã đen rồi còn lắm lông vậy Chuẩn luôn Đã đen còn lắm lông Rồi hướng đối diện có ông có người chạy luôn nha, xa đó hết tổ chức nào cái lút thì đâu, Ủa, hai hai cái lút nó cũng gần gần nhau luôn á à, hai nó gần nhau luôn chính là không có súng để bắn như mình nhục cái phòng môn nào nó tiếng không ít nhiều quá có, có đóng cửa phòng là được ta ừ hai phòng hành kinh đấy Thôi được chồng thu vòng thu vòng thu chạy đi ông ơi cạnh nhau rồi để bọn nó bắn mà đừng có động chạy đi chạy thật kênh không mà đừng có kênh cái uzi đá ờ, bọn nó lắng nó cho mươi nha lắng nó cho mươi nó sang nha bọn nó bắt đầu bắn rồi đấy bọn nó bắt đầu nhìn lên thấy mình rồi hai ông nhìn xuống chỉ xuống xuống là bắn được luôn ông này chạy lô liễu như vậy nó bắn không bây giờ bắn nhau nó đang bắn nhau đâu thấy đâu rồi má dòng đốt có năm năm dòng chạy lên này sắp sắp sắp mặt rồi ông hành kinh ông ông không để rồi xong bao giờ tôi không hôi được máu mới chó này đi ừ. ông này mẹ áo đá mới đầu vô quanh quanh cái áo đá đây à léo bú léo thật không cho hồi máu cầm xuống lục ra bánh xuống <laughs> lục có dòng giảm thanh mà bánh nói chung là tôi đang xuống dài không ơi nên à, có chết đụng chắc nha Tao đồ nát kia nó nó chết mày kìa nó chết mày kìa cây kìa ai gán ôm thêm thằng là chết không ơi có một thằng à đạn bắn chiếc tuyệt lớp thần thánh nè à. từ ờ, từ tới gần nữa đã tới gần hơn nữa đi vừa bò, còn bên phải không ơi bò vừa con phải không ơi vừa bò vừa coi được lớp mà. thần thánh chịu móc lớp thần thánh hiểu không ông thì có cái chảo không có cái chảo rồi ra khoan một cái một hết sốt là chết đấy nó đang nhìn lại kìa nằm yên nằm yên rồi tiếng lên ngày đó bố ừ. ừ. lắm có cái dao ờ, nó nhìn nè nó nó nó nó nhìn nó có cái dao không lại theo dái nó theo dái nó theo dái nó một phát thẻ giấy ớ năm năm năm năm năm năm năm thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi <laughs> nó cho ba đây ra để nó giết ra anh nó bánh nhẹ nhàng quá mà nó nghe tiếng cái xe cái xe cái xe của cái ông uh, kia ông, ông đóng cửa phòng ra chứ ông ơi nó ông quá con ai nói ở đâu mà ồn ồn Cả giọng mấy đứa không nít đây Ừ, Tiến đang coi tivi phim hoạt hình nữa chứ Ờ à, thì nó đang xem phim hoạt hình Nhưng mà có nói đâu Cháu nhỏ đây Nghe gì chưa? Ê vô, vô, vô, lại vẽ tối đến cần bị gia đình vẽ thật thành kinh đấy đi đấy đi để tôi đi đi điêm được nhỉ nó điên được nhỉ phát lắc nó điên được nhỉ chưa mê tao ấy ông nó mới lần xì hơn này kia rồi mình hát Sớm ngày ngày kia nó sẽ Ờ, sáng này kia Mê nó có xì à. Ờ. Mày còn chết rồi Ôi cái chết luôn rồi AK luôn rồi Mẹ có gì cũng được là chuyện rồi bán này dễ hơn đúng không sao không muốn bồi tiền kỳ tiếp sao lại giải đấy tiếp ừ, lần này tôi có và tôi có súng phát tôi phi thẳng vào tìm nó luôn <laughs> tôi càng sạc gần nó phi thẳng vào không phải sợ vô bây giờ mà mới vô mà rớt xuống mà cầm được SK S12k là cái đó là bé nó chùm chùm chùm mát ờ, trong vòng 5 phút đầu bạn vô tập hết rồi nhảy một xung quanh có ai không một lùi đó mình chơi chơi cái chính là mình xuống sớm hơn tim ngay sau lưng ngay sau một lưng. tim nha mình xuống nhanh hơn một chút ờ à, một tim nó ra nhà đỏ rồi nó khu nhà đỏ rồi một thằng tôi thấy một thằng mà cái có thể một thằng là tương đương với một tim đủ nó, nó chơi khô máu luôn chết kìa đâu thằng nào đâu tôi lưng tôi đâu đó nó cũng nhảy xuống thẳng luôn kìa ngay bên cạnh ông chết luôn á à, máu luôn luôn thấy thấy luôn rồi súng mà bắn không được thì bắt nhục sọc con đâu nhiêu à xong lục lên để thấy luôn nó trốn đâu rồi ô đợt đây lại đi nữa rồi không có sống vô vô chơi chơi đã có lúc năm viên có sụp gôn hai súng hai lộn hai viên mẹ nhà này nhà to một, một nhà to mà nếu có súng này hề giật Người ba lô đều có, nếu trăm ăn gì hết Lại sọc vuông này Tôi đang kiếm sọc vuông này mà đéo thấy Chơi nó luôn đi Mình chơi nó luôn đi chứ nhỉ Ờ, tôi thấy nó rồi, nhà hướng ếch, ếch 165, ếch năm đang nhảy qua nhà đỏ. nó nó mong số lục qua trên Bọn ba đâu vậy? Bọn ai mình? Nói chung là trước mặt tôi nha, ừ. hướng ớt E một số năm với ớt nha, là một tim nha. Ừ. à, nó thấy nó thấy tôi rồi, bà nội nó ơi mày bắn được tao mà kêu bằng thầy. Mà tao cầm sập buồn đĩa được. Tao cũng không bắn được mày luôn. Đâu? Đâu? Hướng ớt một số năm đang chạy qua, ê, ê chạy đang chạy qua hành hành hành kinh với Handy nha cái nhà xanh nha cái nhà xanh cái dãy đầu á rồi nó xóa ờ, xóa đường bên kia ba nó mới có chạy qua một thằng thôi còn một thằng đứng cam bên đây một thằng một thằng thì gốc bìa rồi ờ, à, tôi thấy được ba thằng đó rồi đó một thằng đang cam nhà đỏ hướng ớt nhà đỏ hướng ớt một một mình một nhà thằng đang cam một thằng áo hướng bìa ngoài đồng ruộng một thằng đang ở gần chỗ anh Handy với thằng kinh chơi nó hành kinh ơi Bao nhiêu có súng á chơi Đây ra à, vít cho hậu Có shotgun chưa Shotgun dưới nhà kìa Lút đi không bên đây đường, trước kia gì Tôi ngồi tôi cam cho mấy ông đây, lút đi Bắn hết mẹ đi lên cam cho nó khỏe Địt con mẹ shotgun không có mà bán, nhục thật bên bên phía bên đây ờ, bên nhà tôi này bên phía bên mấy cái nhà bên vậy tôi này bên qua đường là thấy à một đống Ui. chung là ông ở ông đi với thành Kinh là có một thằng ở gần nha nó rồi nó đang mở cửa đi ra kìa rồi đang chạy ngược dạ. đó ớt thương ớt nó chạy ngược ra dạ. hướng giữa lọt cái nhà rìa không, không. tôi đánh dấu cho mấy ông cái nhà rìa này nè đây nè đó ôi nhà đó còn xe nhà đó đó nhà đó dấu màu vàng nha ơi quá wow. địch còn mẹ súng đâu bồ nó đâu rồi ta hai quỷ bồ nó chạy núp qua sau lưng rồi nó có một mình thôi thịt của mà sao đây rồi Ê, gì vậy dạ, chó nó bắn vậy rồi ông vô cái nhà đỏ đó thì nhà nhà xanh ở trước mặt á ờ anh Henry bỏ đi hả nó bị bắn không bị bắn đâu sao ở lại được nó đâu Hoàn anh thấy không ngay chỗ nhà Henry đó Henry đang chạy đúng hướng rồi đó cái nhà tôi đánh dấu vàng á đúng hướng rồi chết chưa định hướng chắc chắn luôn nhà nó dấu vàng nha nó đang nó đóng cửa hồi nãy nó chạy vô cái đường sau hướng cái cổng ông Henry đang vô luôn đóng cửa lại rồi nó nó đang trong đó đó thằng một thằng hai thì không rõ ông nào xuống hỗ trợ Henry đi một không có nhà nó có một lầu mà hai hai chúng ta là cái gì vậy đừng đừng đừng lên một mà đừng bò lên một mình thêm một ông nữa đi thêm một ông nữa đi tôi đang ngồi coi coi có thằng nào thêm hỗ trợ không nha rồi tôi đang ra à, thằng chung một nhà là nguy hiểm đấy rồi có bom không ông à? phải lụm bom rồi mấy thằng bò nó đi lúc khúc đẳng hết trơn rồi nó, nó bỏ một mình thằng này lại hãm nó đi hãm nó đi ngại gì nó bán ông á bán ông rồi Henry nè bán từ lúc nãy ok lụm được bom chán rồi út nè rồi có vô không tôi đứng này đi cam bọn tôi xuống luôn ông ờ, cứ đứng đây đi xem có bọn nào móc lốp không rồi rồi rồi đấy tôi nghe tiếng súng ở trong ấy nó đâu nó đâu trong nhà nó vẫn còn nhưng mà thằng kia chắc nó bắn lộn nhau trên kia kiểm tra đi trong nhà đó có một thằng nó giết một thằng nó đi rồi tranh nhau xấu xé xác đó đâu nhà đâu nhà đâu nó cái nhà ông hành kinh đang đứng đó nó đó trong đó đó ai đi theo hành kinh đi nha hành kinh đi nha Ủa cho bên nhà ông hành kinh Chạy rồi, chạy Mỗi má mỗi lần chỉ nhà khác nhau vậy Ê, đâu tôi chỉ đúng nhà đó mà ông nói gì á rồi giết rồi kìa tôi giết nó rồi giết nó rồi đó thấy chưa A à, à A ata à lúc đầu đi lúc đầu đi lúc đầu đi lúc đầu đi tôi mà tôi canh lúc đầu đi rồi canh cho tôi tôi chạy xuống tôi lúc đầu chút thôi hết tôi không có đồ đạc gì trên trơn này đấy báo vị trí kiểu đó thì có chạy đằng trời báo hồ trên đồng đội nó tới ập không không không không đồng đội nó xuống dưới bắn lộn với thằng kia rồi đi xa rồi không biết sao tại sao có một mình thằng đó đó đây đây đây, hướng hướng hướng W hướng W hướng W bên ngoài đồng bên lộn bên ngoài ờ, bài cá bên ngoài bài cá hướng nw nw hả ủa sao hướng này kỳ vậy sao không cỏ sao tôi không thấy ta ừ hướng W hướng W nó chạy về phía phía nhà thờ nó hướng chạy về phía nhà thờ rồi đúng rồi nó chạy lên nhà thờ nó chạy lên nhà thờ nhà thờ ông kia con đấy Ê, Cam thịt nó cam lên xuống Cái hướng nhà thờ nó bắn à. tôi được nha Quả gì vậy? Cam chờ gôn bó tay Cái đó là team khác nha, chứ không phải team, team cái thằng mới bị chết nha Đó là team khác đó nha Ừ Thì tôi nói chọc gôn nè Đâu có một thằng mà Không ai biết nó team nào đâu À đẹp đang dạ, không có đạn cái xác của đó còn gì xài không ông cho qua ờ, lớp đi coi ông có ờ, ông muốn dùng cái loại gì tôi mỏi ai bốn x cop kiếm xác kiếm giờ đồ. có cái gì xài cái đó kiếm xác kiếm đồ mấy ông ơi tôi ngỏ có một cây sập viên có 8 viên đây nè chỗ henry của hơn ông được 18 à, uh, lên mong rồi còn viên nữa có uzi có giáp một làm con dao phay tí nữa ra chém nó à, quay qua hết hồn em quốc ông rồi có ai để được vị trí của thằng trên nhà thờ không lên chơi nó luôn nó hơi đồng đội đó trên đó không đâu nếu nãy giờ nó bắn tôi bể đầu tôi rồi nhà thờ nó nhìn qua được hướng tôi mà có scope không chứ sao thấy được có ba rồi rồi ông ông đi lút đồ để tôi xuống tôi cam đi à rồi có cớp thì đi, kè, đi, đi ngồi đây cam đi tôi đi lút đồ cái bạn giờ còn tôi còn muốn đích chưa. còn gì để ăn không còn gì để ăn không bố phải kiếm cái khu khúc giữa này kiếm cái nhà nào mà có thể cam được vòng vòng à, nó ở khu này hết trơn rồi giờ chạy cũng thấy nguy hiểm nhà nào cũng mở cửa hết trơn cái khu đây thấy nhà nào cũng mở cửa rồi khám vợ lờ đấy xem mấy căn nhà hướng ít ít về có con đồ không nhỉ? cả nhà chưa mở cửa. Cẩn thận là mình đang ở khu trung tâm đấy nha. Ok. Ngồi ông nhìn cực kỹ cho tụi tôi. À, không có kiếm được cái nhà nào phút giữa là có thể nhìn được chung vòng vòng khu nhà này. À, đi khu nhà này nguy hiểm quá hiểu dạ, không thôi chạy lên kia đây cái này hết rồi mấy thằng đây luôn hết rồi bọn nó nấp đâu nữa rồi đã làm sạch gì có ai đâu chết thử bên nhà thờ thử biết không có không có gì cả vắng lắm à. chả còn gì để ăn lúc nãy cũng một sập quân một oxy giờ cũng một sập quân một oxy được cái là có 30 đạn 5 đến 30 đạn 7 hai lượm ờ ông đang có đạn nào đạn 7 cho tôi đây Ska này Ska này hit đây một triệu lầm đây đạn 7 đây đâu có ra còn cái tay cầm mà ờ, cái, cái tay chống chất của Ska này có rồi tôi có rồi hàng hàng đã đã có đầy đủ có ông chết đấy ông ông chết đấy ông ở nhà đây mà ông không chịu chết cái nhà đây hả có ta xuống có ska hả có ta ba băng đạn luôn what the fuck ủa vậy hả ai ơi có cả bán súng luôn cơ tôi ban lên vù vù vù vù luôn chạy lên chạy số cho cố <laughs> đây hết bơm rồi đi kiếm đồ ăn thôi nào lụm mấy cái smoke nha tôi nãy giờ chưa thấy trái smoke nè à, tôi, tôi không lụm rồi đấy tôi đang có nguyên à, một cái cốc tay phải à, lúc nãy tôi cầm bốn cái smoke tôi quăng ra mà đã bắn hoài nó đâu trúng đâu ôi mấy ông lút cũng còn dư này mà một này ờ, còn ba đâu rồi đâu phải vô tới đó đâu Ý, nóng hai Bây giờ nấp bắn nhau không Chà Không có cái red dot nào hết trơn ta Ý, Đi đây cho cái Đi đây cho cái hai ấy rồi Không, tôi có, có red dot rồi Thấy con sướng hơn mà Như hả? Ê Red dot bay xuống không? Red dot bắt cửa đi gần thôi xa xa chút nữa phải có hai hai x ờ, hai x bắn có ly gần nữa bốn x thì phải bắn xa tôi tôi lắp vào cái bốn x vào lá tà còn đâu tôi bắn sọc gần sọc gần để ép sát cho nó sướng rồi để đó lượng hai cái luôn rồi nè mới nó không có giờ nó có đóng rồi nè ấy nó thả ở thùng ngay trước mặt mình kìa đâu đúng là hướng SE nói chung là cũng xa khá xa đấy coi có cái dòng đi đó rồi ù dù mình vẫn đang giữa vòng cái cũ này có tiếng súng nữa có, có tiếng súng cặp giờ cái vòng à cái vòng vẫn chủ chưa chưa đi có bên bảo nhau thôi nhá mày vỡ mu mày giờ này mày biến tạo khác này bật chế độ wifi bắt được wifi sao mà bật wifi lên không bắt được mà bắt được vỡ vẩn à không bắt được vòng thứ ba còn có 32 người được không mình chết tới tầm 1 rồi rồi vòng thua rồi đấy ôi xa thế đấy để mẹ ôi nó phải. thua thua rồi nó thua hơi bị chi chị thua hơi bẩn thua hơi bị bẩn hướng e thua hướng e nên ra mọi người tập trung cam theo đít đúng hướng hòm luôn thì kinh thật thì nó thẻ nó thẻ hòm thẻ hướng ờ, kia mà à, thì hòm thả ở đâu thì uh, ờ, thu về đấy không rồi coi đằng sau mông mình vẫn còn Còn sau mông mình, Sau mông mình vẫn còn một bầu trời vậy đó Mẹ lên đồi rồi kinh lắm Thôi chạy lên đồi trước không nó bị nó cam trước ấy Di chuyển cao rồi Hà mình lên trước mình cam bọn nó nên bị bọn nó cam Có khi giờ bọn nó cũng cam bố trên đấy Ờ, mấy quỷ đó thích lên sớm lắm, nó lên sớm hết trời rồi đó Chả phải được Trên đường có một trên đôi có một cái nhà trên đôi có một cái nhà hướng e nha, lên đấy con ôi một cái máu ừ. có mấy tòa nhà bên hướng se nha thôi cái chạy thẳng hướng e đó chạy thẳng hướng e đây. E bỏ mấy nhà đừng đi ở đây, kinh lắm nó bánh rè chứ cần gì ông ờ, phải vô nó bánh rè tôi lên tôi tam xuống đậu phộng tôi lên tôi thụ dâm à cái máy bài đừng có thả thùng hàng ở đầu mấy con đó nha mấy ông nội nó thả thùng hàng ra đầu là chết nữa à nó thả trên đôi rồi à? lên đôi đi ôi trời ơi thả bên đầu bên kia kìa ta bảo lên đôi đi làm gì lên đôi con trước bên tay trái cũng đi bắn lắm bên tay trái từ khu trường học với lại uh, chung cư chạy quen mình đang bị thấy kẹt mà tao súng rồi đó bên trường học với chung cư ấy bên trường học với chung cư bây giờ nó ùa ra đánh nhau ấy thôi giờ mình nằm ngay vòng trắng là được rồi đừng vô nữa vô nữa mệt lắm vòng trắng vòng trắng cũng nằm vòng trắng cũng không an toàn đâu chắn được rồi em chắn cam ra em chắn cam người kiếm cái chỗ nào cam đẹp đi đá cỏ rồi đúng không vẫn y không mất được giá anh em đâu lên đây ê bán đi bán bạn là bạn là bạn ở đâu vậy trên đôi trên đôi trên thấy rồi thấy rồi nóc ao nóc ao nóc ao nóc ao xuống nào xuống nào ba trăm ba mươi ba nó bắn tôi luôn rồi mẹ nằm xuống nằm xuống nằm xuống nằm xuống nằm xuống ở đâu vậy ta có quơ đi mấy ông ơi có quơ cho ông cứu tôi cái đang lên nó từ từ không cứu được nha đang lên ờ bắn đi bắn đi bắn đi rồi rồi rồi rồi rồi cover đi cover đi cứu tôi má mình vẫn còn dở cái chỗ chết là nó chết luôn rồi là mình đéo có đéo có nhìn được cái hướng đạn không không nhìn kịp hướng đạn chứ không phải là cái iphone tôi dở là tôi không nghe được cái hướng ờ, chính xác ở đâu trên đôi nha anh em nhá ông, nhìn cái vết đạn á ông nhìn cái vết đạn á ông sẽ đánh đón được cái hướng đó nhưng mà lúc bị bắn là ông bị quản rồi trên đôi đây ơi trong ra trong ra không đi lên đi anh em ơi lên đi nó đang định là móc rồi đây à có nguyên cái xác kia bên tôi mà tôi không lướt đồ được tức quá ok mẹ đi chạy lên đi ôi Henry ơi ê bên bên bên hướng n có một chiếc xe hơi nha coi chừng trong nhà nha còn nó còn hai thằng rồi còn một thằng nữa dứt được hai thằng hả tôi giết hai thằng còn một thằng nữa em à, lại lại lại lại nhau ra cam xung quanh nữa đó xin nhà ấy trên nhà một tem thôi còn đến tận mấy mấy tem nữa lận ờ, học mà cái gì? nó còn hai thằng ở trên đó đi bà nó nó nó vẫn đang cam thôi cắt nó phát rồi cái cái cái nó nó nó nó chưa có vô nhà nó còn phía sau phía sau phía sau phía sau nó còn phía sau đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, có lao lên cảm tử đây tôi đâu có lao đâu tôi lên tôi dụ nó thôi tôi không lao đâu không có lao bậy con lên sửa đây tôi giết nó hai thằng rồi còn một mình nó thôi giết hay giết hay là nó out giết luôn hay giết thôi ngay dưới đít ông này sát rồi À kia kia, đi mày con chó. con này thấy chưa? Thấy chưa? Chưa chưa. Ngay chỗ tôi chọi. Không, Ngay chỗ tôi chọi là có nó đó. Địt mẹ lấy cái góc tay chọi nó mới được. Lâu quá không được chọi góc tay. ở đồ nó có tay chọi kỹ ta có tay chọi gần mà đâu đã nam ly là một đống để mấy chục viên không thấy thằng nào cả không thấy thằng nào cả chạy mẹ đâu rồi à? phía sau nhà nha nó nằm á chứ không phải chạy đâu nó nằm á à. ấy tôi đang sau nhà mà hồi nãy tôi thấy nó chạy từ cái ngay chỗ mấy cái hàng rào mà tôi quăng banh cái giống hàng rào đó canh nha tôi chạy nha thoải mái nãy chạy nãy giờ rồi đây đây đây ra một đống đạn này cái gì cái gì cái gì đúng nó chạy đạn năm đạn năm ly một đống đạn bảy ly một đống đâu không nào thằng kinh hả hai anh đi ờ chỗ tôi thằng kinh đi tao hồi máu luôn hả <laughs> lắm đâu đặt ơi đạn năm đâu đạn năm đâu Đấy, nhanh lên không nó gom mẹ thôi đi nó gom một chạy đó chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi ủa ca chín tám là ờ. gì vậy thằng bảy mẹ ờ. chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy đâu phết đấy chạy đi vòi xếp đói chúc đằng bảy ai có cho tôi uh, ờ, 10 viên nha cái có ca ma cái dòng này đau quá đầu chó lẻ mình Má nè Ờ, có người bắn ông kìa rồi ờ, Bắn mình tay phải ấy Hướng, hướng 75, 75, 75, 75 Ngay cái cây, ngay cây hướng 75 sao cục đạn, Chạy đi, chạy đi, chạy đi, cái chạy đi thằng máu không kịp À, chứ cửa thiên đường rồi chết hay phải cứt à, nó trước mặt mình luôn bị má mấy thằng đó chơi theo kiểu cảm tử ừ, kiểu nó không nhảy nó không chạy đứng lại câu mình bảy lăm à bảy lăm là bên tay trái à sao tôi đâu có tấu nó đâu ừ hướng bảy lăm tôi đâu thấy nó đâu mấy thằng hồi nãy á mấy thằng hồi nãy mấy ông ờ, mấy ông lên giết nó xong rồi bo vào vòng chuẩn rồi bên kia sườn đồi đúng không ờ bên kia chứ không phải bên chỗ ông hành kinh đâu bên, nó bắn tôi trong kia nữa Ủa, sao tại sao mình lại bị vẫn bị lẹm ít máu nữa đi tè na như thế nào có người thật buồn dậy dạ nhưng mà vẫn phải vô vòng ông ơi vừa chạy vừa coi mấy bụi lùm nha giờ là, là thủ dòng bụi lùm dữ lắm rồi coi bao nhiêu giây chạy vô vòng trắng nằm sát vòng đi đụng nó ngay bên cạnh tôi này biết ngay mà thấy nó vừa ngay bên cạnh tôi nó nhảy nhảy ra thôi thôi chắc là ai thầy mười giây ông ơi chạy vô đi ông ơi nó me mình rồi đứng trong nhà đó, nó me ra nó thấy rồi bây giờ nó cũng phải cắm đầu nó chạy thôi không chỗ đó gần vòng rồi mà đâu phải cắm đầu nữa cùng mà <laughs> nó chết rồi nó chết rồi đúng rồi cái hướng sau hướng sau quay quay lại quay lại nó bắn cái thằng quỷ xe máy đó ba lô ba bự quá nó nhìn thấy hết ôi sao sao cái nhạc đâu vậy quá thấu cầm cây đi à, giờ ông chơi hai like đi ông lấy xe này ông chạy nguyên cái vòng trắng ông chạy qua chạy lại nguyên nào bắn trúng chết thôi hai like thôi tôi không nghe điên xe <laughs> máy một lật là chết à, <laughs> chạy ra nó sụp cái bum đậu phộng của nó kỹ quá là lên thẳng đồ luôn không lên thẳng đồ luôn không mà cái thằng bắn cái thằng thẳng luôn là cái hướng hướng, hướng, hướng con chéo sao đứt ông này nè Má sợ ông này em chạy lên nó bắn không ấy Tụi bên nhẹ không? Hay là Đồ đi hả? Nhà bị vướng vọng rồi Vòng nó nãy giờ anh gì sống nổi nữa Ờ, thôi rút lên đi, rút chạy lên đi Ê, khoan từ từ từ từ từ từ từ Thôi còn 10 giây chạy Nhắm vào bây giờ em chạy kim đó Vừa à. nhanh vừa đau ấy Ừ Một ăn hai thua đi lên đi là luôn. Lên luôn. Tom lên. Cắm đầu mà chạy đi. Đầu mà chạy đi. À, chạy lên mà chúng ngay cái đuôi lùm thằng nào đang nằm trong đó thì xác định xác định bạn nó trước rồi bò đi ông ơi bò đi ông ơi má ngay xe ngay chỗ này nó chạy cái này nó chạy cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái rồi ra sau nhà sĩ nấp ngay cái thùng xanh là ngon rồi nhà sĩ nấp luôn rồi ăn bom trong đấy mặt gì đấy cái dòng cái sát trên cái chỗ đang nấp ở ngoài vòng à. vòng sát trúng đít trời trúng rồi rút rồi đấy, vô vô trong mình vô trong đấy Ủa, cái thằng chích ta chích chích chích chích hả vợ ông qua đây chích rồi có thấy kinh bên lơ gì đó cắn đấy thì trước mặt kè kè trước mặt kè hướng ớt anh là đúp anh là đúp bò bị bắn rồi đâu vậy ở đâu vậy vô nhà vệ sinh vô nhà vệ sinh mở cửa bơm máu ê ê ờ, ông vẫn vô hồi bóng rồi chạy ra trong nhà cho mày hướng ấy nó trước mặt kìa đấy đấy đấy nó trước mặt ngồi chứ cây cây trước mặt kìa hai thằng luôn bên tay phải nó ôi giời ơi con kim trở tay <laughs> giết cái thằng kia mẹ cụ là cái thằng mà nó kèm mình nó vẫn cứ kèm mình thì đúng rồi ông chạy dạ. ra ông bắn được kia là ông hên rồi đó chứ không là muốn chết với nó rồi thôi bút kia tiếp thôi vui đó báo thật một mình mình không thể cân được bốn <laughs> mấy ông kia chết nhanh quá chết gì cái dầu. ngu ngơ hai thằng nó cam hai thằng nó xác định trong đó là nó cam luôn ừ đúng rồi giờ dòng đa số nó lên trên đồi này kia nhiều quá tụi nó lên nó có đủ đồ, đồ sơ sơ cái nó lên cho nó nằm thu dâm trên bà nó gì mà không lát server này hề thật ủa 6 giờ 40 AM đến 2 giờ 40 PM là ngày nào vậy? đánh không load server tá thì giấy. Tôi tắt game bây giờ Bây giờ tôi mới đang load đi mẹ Tối đến rất load <clears throat> Bắn ngay chẳng cái sao cứ đến đêm mà lại bị Ủa hình như nghe nói là đang bảo trì mấy ông chat ở ngoài kìa Hình như đang bảo trì update gì kìa Ở Ủa vậy sao? Có lẽ đặt server không? Ủa ready luôn mà bạn Ờ, Thế đi có sao đâu Tôi cũng ready được mà ta Vậy thì chơi thôi Nó báo bảo trì là 30 phút mà sao tôi tới đi được nè ông nào ờ, còn ông Henry với ông Hành Kinh nó thử đi thử có được không tôi vẫn thấy đang loading đợi thêm tí nữa xem bao giờ mà cho bây giờ á không phải bây giờ đâu nó ở bảo chi đó rồi giờ VDT ờ, 6 giờ 40 sáng cho đến 2 giờ 40 chiều Cái gì bảo chi một ngày rồi á Cái gì dữ vậy ta Nó ghi đó à Đâu cái đây là nó bảo trì theo múi giờ mà Đúng múi giờ để mới bảo trì á Ừ còn mỗi Ê, ông, bảo... ông Hành Kinh chưa lấy đi kìa chứ mà ông kia cũng lấy đi được rồi kìa Khi vô có mình tim mình trong đó tự nhiên top 1 luôn á tôi đã rồi đây đi ồ oh, vô được đó nó lép hơi lâu tí thôi nó đang bị lỗi đậu phộng cho chừng nó chỉnh lỗi cái chảo thằng thánh à mẹ à, cái chảo có thể chống bất kỳ mọi loại đạn à, quả luôn bạn này keng keng keng keng ơi <laughs> cũng tám sáu mạng nè không nhiều quá chứ Đầu chi ngày mai à? Nó bị lắc hay gì cái nó, nó la bảo trì không chả biết nữa. Đầu chi ngày mai ngày kia nó béo. Cái thông béo là bảo chi bao giờ không? Ui đó, nó gửi múi giờ nào là quét à? Nó gửi múi giờ 8 cộng hay 7 cộng rồi mình còn biết, múi giờ kiểu gì nó gửi gì bá tay. 8 cộng thì cứ múi giờ nào 8 cộng thì trừ đi cho nhau cộng lên đó đó nó không có cái múi giờ nào á nếu mà 8 cộng thì là giờ Trung Quốc cũng 8 cộng còn gì hả 8 cộng trừ đi một là giờ mình ờ thì 8 giờ thì giờ Trung Quốc này 6 giờ giờ Nhật Bản hay gì Hình như Nhật Bản là đất nước ờ, là có múi giờ sớm nhất đúng không nhỉ? Mà có 7, 18 thằng luôn kìa Ôi 7, 7 thằng luôn không phải 7, 6 thằng ok kìa Ô nó bị e lại hết à? Có 75 kìa Ấy Còn 4 kìa ơ Cái gì? Phải vậy? Nhảy à. đi, nhảy đây luôn đi, nhảy xuống cạn luôn đi Đông không? Đâu à, xuống cạn đi Con tim thôi mà Một Hai tim 172 không Bọn nó bị điên hết server rồi à bọn nó đít hết server, mình là người đít cuối là mình top 1 à Ôi lại đít tiếp rồi à, 70 này kìa Tôi mong rằng là đít đi Rồi, đi thôi đi Chà, mấy cái cản này lắc hả, à. Có tàng sao đít không kìa Đâu, không nào nó bên, bên chung cư ấy nó bên chung cư hết ờ. rồi nó bên chung cư thì mình bên cảng các bạn bên thành phố đã có súng nha phố hướng W mới vào chưa thấy súng đâu mà thấy các support thú gì có xe luôn nha không thèm làm ú gì luôn rồi USB à, đừng có đi ông ai mang lên à, mang đây làm gì đây đâu cái kha này này đỉnh ra mỗi mỗi kha một cái support được không? Đủ một một một phát sụp rốt. Henry đang bắn, Henry đang bắn. Ơi sao trong trong nhà kho có người, trong nhà kho người. Nhảy xuống đây nào nhỉ? Ủa? Ủa sao nó chạy ngang luôn nó bắn luôn ta? Mẹ bà tôi nóc ao đường kia, nóc ao là tôi bà đó, cái. Bắn nó đi hả đi một thằng à, hả đi rồi ra cứu tôi cái. tôi hành kinh ơi cứu tôi hành kinh ơi ngồi im ở ờ, cái thằng kia nó chạy ngang song song với tôi luôn mà tôi với nó hai thằng đều không bắn nhau nó còn đồng đội à, tôi cũng tưởng nó đồng đội cuối cùng á tôi nhìn qua tôi bắn lại ai ngờ chết ba vãi đã luôn hai em ở đây đúng không đầu hai hai đứa nhìn nhau rồi Ê, tay vãi hai đứa nhìn nhau ổn đã giảm lửa speed tôi tôi đang cầm nã thằng của anh trong luôn có một tên chỗ này à, à số sao mình không hay thế chỉ trời trời hai quay đi tao bom kìa đâu đâu tôi thấy xe máy ở đây nhá thì mẹ nghi ở cho mấy cái container rồi đấy ông ông nào có máu không quen một cái muốn đụng máu luôn cái đá Loki có máu không? đây. Có Loki có máu không ông ơi? Nó đang bắn không? Nó đang chọi ông nào vậy? Ông Henry Henry Trời má nguyên chiếc xe nằm đây luôn nội rồi. Tôi để xe máy và xe ô tô không đâu máu quăng miếng Đây vô thùng, vô thùng Vô thùng, anh em mình nói chuyện Ai đi bè, ai à, à? đây đây hướng ra về kép đây thấy rồi thấy rồi địt mẹ nó ơi còn thang kia kia nó thang ở hướng ra về kép kia đang ở dưới đang bắt cây đấy nào nào hướng nào về kép địt mẹ cho ông thằng cần bắn đâu bắn Nước o thôi Trời ơi, là cái ngọt tít vào đây mà Đó, rồi có cây đó Còn dưới kia nữa kìa Cái nào nữa Dưới nhà bàn kìa à. Còn hàng dưới nhà bàn nữa Đây, cốp đây Cốp đây, cốp đây nên là tôi chết đấy không chết đâu tôi quanh ngâm bó con à. này. chết là hướng n của mình phải hẹn cái w w tôi hướng cái cây ngồi rào mình đứng bên đây trong cái cơ cái nhà kho mình sao mình thấy cái ngồi rào ơi lúc đầu cẩn thận nha Anh Đừng, quên quên quên nhầm sorry sorry đâu nhà nào nhà vàng đối diện hả hay là é hả ờ nhà nhà vàng đối diện đấy còn dán không còn dán không còn dán không biết thầy già đi tự biết còn AK thì tôi quanh ra đây này cho em băng đàn này ai lầm được ba ai lượm AK lầm. ô oh, AK đàn 7 yeah cô nhà kia lầm xe chạy đi không không có xe đây mà đi đâu cho xa xe trong kho Ê, này cái ông nào đừng bắt nhạc ông ơi ông nhạc ông ơi ông bên hành tinh có cấp ở bên kia nó sẽ bốn chỗ ai có cấp dư không ai có cấp dư không dư chỗ đây đây tăng cái đây hiệp đây bốn hiệp luôn này dữ vậy nó là bè kha tôi lút ba cái scope này má hết mẹ đạn nằm vãi trên đây có cái mũ hai này mũ hai tôi có rồi để coi có bị hư không à còn còn được đủ đi xe máy nguy hiểm lắm nha đừng đi xe máy nha có xe 4 Đó, mà xe uat mà uat 5 chỗ nè không lấy lấy lấy chạy lấy chạy mình phải mình mình phải đứng tại đây nữa stop, stop, stop, stop. Đừng có ý quần. đi đâu đây? Cái đồ. Không biết. Tại tại tấn tấn Polyana hay cái gì đấy. Giữa giữa nữa rồi ha, phải. Polyana được đấy. Cái Polyana được đấy. của nó hai cấp bắc hôm nay rồi nó mở cửa chưa bạn cửa chưa vô luôn ấy kiếm được đấy đồ chơi mà lại còn rút nữa à chú đạn càng nó đạn 5 chấm lấy hết đi nhá chấm đâu bao nhiêu rồi? lên lấy xk 12 em ta x 12 k không lên là cái giáp hai đủ được ngon con nào thấy bình xăng không lấy mạng bình tôi chưa thấy bình xăng có bình xăng ấy cùng lận à. giáp hai đâu giáp hai đâu giáp hai trong nhà này nè nhà này nè lên lầu Trời đi bẻ mới nhớ ra mình không có giá quá trời cái Safety tip. là hết rồi Ê đủ Má cục đá nó khuất tầm Ê đủ đừng đi quay trường nó bắn chết bắn nát xe ấy Đồ, ăn cái dọc đường đó ở cái nhà đỏ đó Nhà đỏ coi rồi có cái gì không, nếu không có gì vô Cầm quá đây thì không có gì đâu. Bên tay phải, bên tay phải, bên tay phải. Ừ đó cái nhà đó. Cần gần đây quá thì nó sợ không có chứ không còn cái gì á. Cửa. Đâu chưa thấy đây. Giờ phải kiếm một cái nét đót nữa. Ừ, có máu nè. Máu xấu nữa nè. có máu thì chắc chưa có người rồi quá nè holosai không ờ, red dot rồi holosai đã đi holo bạn không bánh không không không không không được bạn như red dot red dot bánh đẻ không ở trên đây có đàn 7 30 viên ta xài cam vậy Đủ trong đây có cái cái, cái xe nữa hả ta dữ vậy ta đó có tôi đang xài cam đây lên nè Có bom biết là gì cứ làm nha Không có cái bom là luôn, bom than hiếm vãi Bom ngoài trời nó rải như điên, mà sao bom luôn em có cái nào nè Thôi, lên xe phán tiếp à, Không có cái bình xăng luôn, cây vãi Mình lấy chiếc này đi Thôi, chiếc này nó xăng rồi ráng đi được lúc nào hay lúc đó chứ không đi là coi như còn lâu mới tới giờ dạ, đón thử coi khu nào ở lên ở khu đó tôi rồi tôi sẽ khu đi giữa này bye bye đâu bye bye đâu Ê, coi coi từ lại từ từ coi bye bye coi tôi để cho nào mấy người treo mẹ rồi dạ, đầu Ô, ỉa kìa Ê, ỉa sau lưng kìa Ỉa sau lưng kìa Aero hot hả? Aero hot đó nha gần... Đồ hướng đây nè, hướng màu đỏ đó Ngay gần cái trường học của ba Ngang qua trường học thôi, chứ còn xe trường học lắm Thôi lên mấy nhà đỏ trên đây đi đây ở đợi thằng cơ chứ đi đâu nhà đóng cửa nữa hả chết kỹ chết kỹ ê, ê, bình xăng dạo này sao khan hiếm thế trong đây có 16 bốn đủ M1 Rồi, nó Ủa, không có bình xăng nào luôn ta Vãi cái nó thằng An Như Vương lắp scope 8 x bắn bao xe <laughs> bắn một phát bao chết bắn xa thì bao bao thế được hai tay cần thì lấy nha vậy thường là ngoài sân thượng đấy nó phải có bình xanh cái vậy khu kế bên khu đối diện có người nha khu đối diện có người nha hướng hướng hướng hướng hướng nội hướng mười lăm năm mươi mười lăm ba mươi mười lăm ba mươi ngay cái nhà đỏ đối diện mình luôn á ngay cái khu kế đối diện Lên. gần nhất luôn á ừ tôi nghe chứ không mà nó ngắm thấy ai cha vậy hả vậy ở đây cam nó đi đâu rồi nó không ở bên nhà nào bên kia hả để tôi qua qua đường kia đi cho nó dễ nhìn bên trong cái nhà đỏ hai cái cửa sổ tầng dưới tầng trên có một thằng tầng dưới một thằng nó ra kìa nó ra kìa một thằng ra kìa nó ra cái nhà ờ, tầng chợt ngay đối diện luôn á cái nhà kho này đang lắp láng ngoài cửa đủ bắn nó bắn mình à bắn mình à bắn mình à nó hướng về phía mình Điều luôn á à. không? nó hướng về phía mình luôn á à. còn chắc bị bắt máu sao nó đánh á đâu không phải không phải nãy mức mạnh nãy mà Bất này có thằng ngay tầng dưới này ông thấy ông Loki bắn không hướng n e n ờ, e thấy hai đang trong nhà á à thấy rồi thấy rồi thấy xe rồi thấy rồi đó nó đang nó, nó đang chưa thấy mình đâu chưa thấy, ba thằng, ba thằng. Bánh bánh bánh bánh hai thằng xuống vô hai hai xuống rồi. Từ từ từ từ từ từ. Từ từ đi. Sau nha. Rồi, một. À, và bắn. Đủ. Đâu mẹ rồi đèn màu đông kìa này đó hết so rồi kìa nóc ao rồi kìa để nó dụ để dụ nó tới đó cái tới đó thấy được rồi nóc ao được một thằng vẫn còn trên nhà một thằng vẫn còn trên nhà bọn nó chưa xuống rồi thì đó có hai thằng Ê. chạy bị bắn rồi còn thằng trong ngay tôi nóc ao chưa bắn một thằng Ngay toilet thấy không? Ngay toilet thấy không? Thấy rồi, thấy rồi, tao bắn tao bắn nó té máu một lần rồi. Ủa? Hai thằng ở dưới chết chưa? Có xe tới, xe tới. Xe hướng uh, này 175, 75. Nó đang bắn cái xe đó, đó, nó đang bắn cái xe đó. là có hai team lận nha hai team lận nha tôi bị khóc mất cái tầm cây rồi tôi cũng vậy tôi cũng vậy lên đồi một một team đang chạy lên đồi một team đang chạy lên đồi hướng 100 một lên năm hướng một lên năm anh chạy lên đồi se se năm thôi còn đừng đừng kiến thức đu cái gì đu lô kim này lên đồng mới liền ê ê ê sao sao kia ê lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi lôi nó thấy tôi rồi má lại xem chết chết ở đâu vậy từ bên nhà nó bắn qua chứ đâu tôi xuống lộ vị trí lộ vị trí lộ vị trí ờ. còn một tim nữa mà còn một tim nữa mà nó bắn đích tôi là gì ta em đang chạy trên đò đồng á cởi ông nói tôi nói còn một tim nhưng chạy trên đồng mà alo alo có slot cho tôi chơi với coi mà đang ờ, đang bắn ông ơi 35 mạng nữa Ôi dồi lâu thế Cái khu nhà đó còn thằng nào không vậy? Còn À nãy nó mới bắn tôi á khu nhà nói vậy tôi nói mà có một thằng nó chưa ra mà Rồi xong Dạ chết hả? Ừ, Trời ơi Nay lên đồng rồi, nay Loki lên đồng Mấy bữa bắn như hạch chỗ bán bựa bằng bán ngàn nó ra cái chỗ đây nó đâu nó đâu đâu bán được mình đâu còn bây giờ thì bán được nó là thôi trời biểu sao không họ không thấy ê ê giờ giờ giờ ơ đồ cái cái cái lan can này nó thấp nó đưa lộ nguyên cái đầu qua vậy ta ông đứng rồi đó biểu sao nãy không bị bán Ủa, không, không, không, bán hơi uổng hồi nãy tôi chạy xuống dưới đất tôi bắn cái thằng trên đồi gục một thằng ở trên đồi á rồi nó thằng bên nhà nó quất tôi Ôi dạ, con giỡn à Thôi thôi à, cái thằng cái, thằng trong nhà vệ sinh là chạy đi rồi mà đúng không đi được chạy dạ, đi được trong nhà vệ sinh như là mình bắn chết cho nó nó khi nó đang nằm mà đúng không đâu nhà vệ sinh nãy bắn mới té máu à tôi bắn hai thu rồi mấy ông nội ơi tôi còn sư có không không không còn còn, còn nhưng mà còn, à, còn, còn ờ. mạng nó lận mấy ông cứ bắn đi tôi đợi ờ, thoải okay, mái rồi chạy chạy chạy chạy rồi mấy ông nào đánh dấu đi cái tôi bị lỗi vụ đánh dấu này quá nó cứ luyện tới hai ba dấu nhìn rối quá ê na dưới na na hướng na hướng ờ, hai trăm bốn mươi hai trăm năm mươi thấy rồi công ty Tao luôn hả mấy ông này máu gì luôn hả rồi nóc ao rồi nóc ao rồi rồi chết hết đủ hết hồn hết hồn nổi chị ba vòng sao để chị bộ ba bác xe thì cứ lên thôi không sao được rồi gì vậy đây con kìa con kìa con hứa hứa đúp hứng đúp còn con kìa cho thằng trẻ đi đi đi lo mà chạy thôi bà nó sao kỳ vậy ta cái vụ vị trí này sao kỳ nó bị lỗi vị trí cái gì ta bị bấm em mờ em bấm em mờ lên bấm mờ bấm em mờ tắt đi xong rồi thì tắt mát đi rồi trong cái nhà tôi sợ trong cái nhà đó tôi đâu có đánh vị trí đâu thấy không cái tên tôi không hề có dấu vị trí luôn nhưng mà ở bên cái bản đồ của tôi nó lại hiện cái vị trí là tôi chạy lộn hoài không vậy kìa có màu vàng kìa tôi thấy ổ màu vàng kìa ờ thì thì, thì tôi giờ đang nhìn cái vị trí của mấy ông á tôi không nhìn cái vị trí của tôi bị lỗi cái gì đâu không một khi đã vô là solo luôn vô hẳn luôn thế là có đứng ở ngoài rìa rìa bắt nữa bắt là bọn nó chứ, bọn nó bắt lên check cửa sổ đi check cửa sổ đi vô cái nhà nào ba thằng vô được được luôn ở giữa nè nhà bự nhất nè rồi, ờ, nhìn xung quanh đi chưa xung quanh đi chưa chưa chưa mở cửa rồi nhưng mà không có không chết có người đâu đâu quá bây giờ mới thấy cái nét đó lô nè cung nè mãi mới lấy được cái quả bom luôn cái holo Đủ. Ủa ông kia xong vô Ông chết xong vô Mình vô mình ăn trong đây rồi cái gì mình coi thử nó ba tới đâu tiếp mình đi ra tiếp Đó Đủ Đủ À thốn dữ không à, Chạy bộ chạy bộ chạy bộ Chạy bộ chạy bộ chạy bộ Dục mình sẵn Chơi từ từ đi từ đi Điện mẹ lên mẹ e sớm đi Bắn súng I mean... à cái thứ hướng bên trái nhiều lắm nha mấy ông trên cao mà mình trên dạ, cao mà để sát dòng dưỡng mất máu không nội ơi Loki Won won won sorry Đâu ma nè ờ, ờ, Bom ben kêu lo lên nè ở bên trái mình nha khúc khúc cuối đây là phải bơm ventula lên cho nó có đường đã tự thôi nha top quanh trong tầm tay <laughs> với 26 thang top 10 trong tầm tay <laughs> đó thấy, thấy không nó chạy kìa đừng bắn đừng bắn à, hướng e hướng e à, hướng e, e, e từ cây gạch đủ hướng ông Henry ra bên phải ông Henry hình như nghe tiếng ha Rồi mấy cái lùm cây này nhỏ quá cái cặp cái cây sọt gân đỏ lét vậy trời rồi à, xong bên phải bên phải hướng SE nè cứu mang cứu ai được nữa lên đã chết đó ừ. chu mi nga à khúc này sau cây mà lo gì núp đi không thấy đâu cuối này là không có nên cứu ai hết á đâu má 16 mạng cứu đi ba Thiệt Không có bò còn ba tới đi Ê Bò ra đâu ba Ông cứu là xong ông chết lại à Đừng có cứu Vòng vòng vòng Thôi bỏ đi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ Ôi rồi vòng ba là ông cứu rồi cũng chết à nên đây đừng có cứu à đồ rồi hướng n là 15 một thằng chạy đó chạy vô vòng đi rồi chơi nó gục gục rồi gục rồi gục rồi mà cắn máu ai da đục đục đục đủ hết sọt luôn má nó điên thiệt này thì không cứu hả mày chắc chắn cứu nó sao cứu được à, cứu cứu nó chắc chắn cứu cứu được đâu vãi toàn bo mà chỉ điều bên trái bên phải đều có chết vẫn kè kéo này người ta thứ mấy này thiệt chứ nó, nó ở trong vòng vào vòng mất máu mà nó bắn luôn á vãi nó chấp nhận mà nó chấp nhận nó chết thì nó phải kéo ở mày ông kia kìa mấy ông bắn xong chưa ông dinh 18 cm ồ đồ này hình như tôi có gặp ông rồi rồi rồi rồi tôi rồi ông mời đi hình như hôm qua bắn mê với ông chết xong ấy ờ ờ ờ tôi văng mẹ tim luôn phải cứt mà lại luôn rồi đâu ơi. thoát ra thoát ra lại đi tôi cũng văng rồi rồi đọc tên mà lại đấy không ơi tôi mời cho nè Loki VN đi trang luôn phải không ừ ba chơi ba chơi nha ba chơi để tôi mời cho Loki rồi Loki vô một ông Henry với Vinh 18 cm đâu rồi chắc tên chắc tên ông ơi chắc tên đi chắc tên đi Vinh 18 cm luôn tên tên đấy luôn đấy ờ đang đang copy chết cha rồi mở nhà rồi cái tên nó